Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá xoay kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em một trận đấu của dạng sáng ngày mai rồi Trận đấu thuộc uh, khuôn khổ giải Nations League anh em nhé Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Séc cũng như là ngày hôm qua mình cũng đã lên cho anh em Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha Thì uh, anh em nào dạng sáng ngày mai uh, chưa biết hai trận đấu này nên đi kèo nào cũng như là đặt niềm tin vào đội nào Thì anh em có thể qua kênh cá xoay kèo anh em xem lại hai cái video này anh em nhé Còn uh, những anh... Uh, mình cũng nhắc luôn đấy là kèo ở trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo cũng như là mình ừ, dựa vào những cái số liệu uh, mà người ta thống kê được anh em nhé để mình có thể à, lên kèo cho anh em thôi còn tất nhiên rồi những cái kèo ăn chặt cũng như là khi mà mình đã đẩy kèo trong nhóm đấy là những cái kinh nghiệm cũng như là mình cũng đã theo dõi sát sao trận đấu thì mình mới đẩy kèo cho anh em mình cũng phải biết được trận đấu diễn ra như thế nào cũng như là đội hình uh, chính thức của cả hai đội thì mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em nhé. À, ngày hôm nay thì uh, dạng sáng ngày mai thì có hai trận đấu ở này Gen Nation League rồi. Tuy nhiên thì tối ngày hôm nay uh, và đang diễn ra song song với cái giải Nation League là vòng loại Euro U19 uh, ờ, châu Âu anh em, vòng loại Euro u 19 châu Âu anh em nhé. Đấy, mùa giải à, 2023, Euro 2023. Và tất nhiên rồi, mình ờ, thấy rằng là cũng rất nhiều những anh em cũng đang ờ, có chơi ở cái giải đấu này đúng không? Cái giải U19 châu Âu nói chung là ờ, hầu hết tất cả những cái giải châu Âu đều rất hấp dẫn cho anh em chúng ta theo dõi vì họ là châu lục có cái nền bóng đá gọi là hiện đại cũng như là hấp dẫn nhất hành tinh rồi đúng không? Không lan man nữa, mình sẽ đến với cái trận đấu mà mình nghĩ là tâm điểm của cái vòng này Đấy là trận đấu giữa U19 Bỉ và U19 Tây Ban Nha anh em. Hiện tại thì ờ, cả hai đội bóng này nằm trong một cái bảng đấu chỉ có 3 đội. Đấy là Tây Ban Nha, Bỉ và Albania. Thì chắc chắn rồi, Albania sẽ là đội bóng được đánh giá thấp hơn hẳn cũng như là một đánh ờ, một đội bóng để lót đường cho Tây Ban Nha cũng như là Bỉ. Tuy nhiên thì phải đạt được cái vị trí đầu bảng thì mới là đội bóng uh, được đi tiếp anh em nhé vì bảng đấu này chỉ có 3 đội thôi đấy và hiện tại thì cả Tây Ban Nha cũng như Bỉ họ đều đang là hai đội bóng xếp trên bảng xếp hạng cũng như là đều có 3 điểm khi mà đánh bại à, Albania à, Tây Ban Nha thì à, xếp trên Bỉ vì à, do hiệu số đang là họ đánh bại Albania với tỷ số là 5-0 còn Bỉ thì chỉ đánh bại Albania với tỷ số là 3-1 thôi Nhìn ờ, một chút về ờ, cái trận đấu vừa qua của cả Tây Ban Nha cũng như là Bỉ với Albania anh em chúng ta có thể thấy rằng uh, Bỉ vẫn để cho Albania ghi một bàn thắng anh em uh, và xét một chút thì hiện tại cái phong độ hiện tại của Nhật uh, của Tây Ban Nha ấy, họ được đánh giá cao hơn hẳn khi mà một loạt trận đấu uh, ở trong uh, cái giải đấu này họ chưa thua trận nào còn uh, Bỉ thì họ đã thua uh, U19 Ý với tỷ số là 2-0 rồi Đấy, nhìn chung thì Tây Ban Nha họ đang có một ờ, cái hàng phòng thủ khá là chắc chắn cũng như là một hàng bóng khá là tốt vì uh, họ ghi đến tận 5 bàn vào lưới của Albania cũng như là không để thủng lưới bàn nào. Còn Bỉ thì họ vẫn để cho Albania chọt một bàn thắng anh em. Hiện tại thì uh, chưa có được hình chính xác ra thân. Thì uh, mình cũng sẽ cố gắng để cho anh em một cái kèo trước trận đấu để cho những anh em chơi ngoài để tham khảo cũng như là uh, để cho anh em chúng ta cùng bàn luận nhá. Đấy, anh em nào mà có ý kiến gì về cái trận đấu này thì anh em có thể uh, bình luận ở dưới phần comment cho mình nhé. Và đặc biệt rằng là anh em có thể uh, uh, dự đoán xem cái tỷ số của trận đấu này sẽ là bao nhiêu. Nếu như anh em đoán trúng thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình cũng như là chụp lại cái phần bình luận ở dưới cái video của mình thì mình sẽ có một cái event cho anh em. Đấy. Điểm qua một chút về những cái kèo trong trận đấu này anh em nhé. Hiện tại thì kèo à, handicap của Bỉ cũng như là Tây Ban Nha đang là đồng banh và trên dưới cả trận đang là 2.75 với những gì những cái màn thể hiện của cả Bỉ cũng như là Tây Ban Nha, anh em chúng ta có thể xem một chút về cái hiệu số hiệu suất ra bàn của cả hai đội bóng. À, Bỉ thì à, trung bình mỗi trận sẽ ghi hai bàn. Anh em trên hai bàn anh em nhé. Còn Tây Ban Nha à, Tây Ban Nha thời điểm hiện tại họ à, trung bình À, trong 5 trận đấu đầu à, trong 5 trận đấu gần đây nhất họ trung bình cũng ghi đến hai bàn anh em ạ. Đấy, về mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái mức à, à, trên dưới cả trận gọi là hợp lý cho anh em chúng ta có thể đầu tư rồi. Hiện tại thì cái kèo hiệp 1 à, là trên dưới à, tổng bàn thắng hiệp 1 ấy đang là một cũng nhưng mà ăn khá là thấp anh em. Vì vậy anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào à, cái tài 2.75 anh em nhé tất nhiên đây cũng chỉ là mình dựa vào những cái thông số để mình có thể à, à, lên kèo trước cho anh em thôi trận đấu thì còn 6 tiếng nữa mới bắt đầu cơ vì vậy nên là anh em nào mà thật sự muốn đầu tư vào cái giải đấu này cũng như là muốn kiếm tiền từ cái giải đấu này thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình Đấy, mình sẽ cho anh em vào nhóm để giao lưu với các bet thủ cũng như là mình sẽ đẩy kèo à, à, tránh cái việc là anh em nhắn tin xin kèo nhá một ngày mình có cả mấy chục người mấy chục anh em nhắn tin Đấy thì anh em xin vào nhóm thì mình sẽ hỗ trợ anh em thôi Còn anh em mà xin kèo thì uh, mình uh, không thể đẩy cho anh em được Mất thời gian của nhau anh em nhé Đấy thì, uh, Cái kèo uh, đầu tiên mình sẽ đẩy cho anh em đây là cái tài 2.75 anh em này Đây anh em có thể dự đoán tỷ số uh, cho mình trong trận đấu này ở dưới phần comment anh em nhé. Còn là bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.